Xin chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư Hôm nay em Phúc xin giới thiệu với quý anh chị một lô đất có diện tích lớn nằm ở mặt tiền sông Sài Gòn Lô đất của chúng ta có diện tích là 1.364m2 thổ cư là 399m và được chủ chào bán với giá là 32 tỷ Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ hứa sẽ bớt lọc lá cho chúng ta Và bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết về lô đất cho quý anh chị xem Lô đất của chúng ta có diện tích chiều ngang qua khoảng hơn 20m và chiều sâu và khoảng hơn 60m. Tổng diện tích là 1.360 mấy mét vuông và thổ cư là 399 mét vuông và được chủ chào bán với giá là 32 tỷ. Do lô đất của chúng ta nằm ở mặt tiền sông Sài Gòn, vì thế ờ, bị cấn lộ giới sông Sài Gòn khoảng 40m ờ, và diện tích còn lại là 399m đủ để quý anh chị xây dựng một căn biệt thự mini dính trong lộ giới ờ, bờ sông chúng ta không xây dựng được nhưng chúng ta có thể xây một cái hồ bơ mini nhà gỗ nhà mát thì ok lô đất của chúng ta thì có góc hai mặt tiền sông phía trước là mặt tiền sông Sài Gòn và phía bên hông là một sông nhánh và đường dẫn vào lô đất của chúng ta là đường xe tải có chiều ngang là 6m hai xe ô tô né nhau từ vị trí lô đất chúng ta đi khoảng 300m là chúng ta sẽ tới trục đường chính Hà Quy Giáp và thêm 3 km chúng ta sẽ về tới ờ, Gò Vấp cũng con đường Nguyễn Quanh này luôn chúng ta sẽ đi thêm 5 km nữa chúng ta sẽ về tới trung tâm thành phố Hồ Chí Minh một khu đất vườn dành để nghỉ dưỡng ngay tại trung tâm thành phố view sông Sài Gòn rất là đẹp nếu ờ, quý anh chị quan tâm tới lô đất này thì hãy nhanh tay nhắc máy điện thoại cho Phúc và số gọi góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí lô đất và chúng ta có thể gặp trực tiếp chủ để làm việc về giá lô đất nằm ở góc hai mặt tiền sông một mặt tiền sông Sài Gòn và một mặt tiền sông Nhánh rất thích hợp cho quý anh chị về đây để xây một căn biệt thự mini và một khu vườn hay một cái hồ bơi để nghỉ dưỡng thì thật là tuyệt vời lô đất có diện tích 1.362m2 thổ cư 400m2 có giá chỉ hơn 32 tỷ nếu ờ, lô đất này nằm bên Thảo Điền quận 2 thì quý anh chị cũng hiểu giá như thế nào một lô đất rất là lớn nhưng mà giá rất là mềm nha quý anh chị đây là toàn cảnh xung quanh lô đất của chúng ta rất là rộng nha có chiều ngang là hơn 20m và chiều sâu là hơn 60m và đường dẫn vào lô đất là đường xe tải hai xe ô tô con né nhau quay cái đoạn đường từ ờ, lô đất ra trục đường chính Hà Quy Giáp để quý anh chị ờ, hiểu rõ hơn hiện tại thì ở quận 12 những lô đất mặt tiền sông mà có diện tích đất hữu cư hơn 400m bây giờ thì rất là ít với à, diện tích hơn 1.300m và có 400m thổ cư tha hồ để quý anh chị xây dựng một căn biệt thự mini và một hồ bơi dùng để nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần thì rất là tuyệt vời và bây giờ chúng ta đã bước ra trục đường chính Hà Quy Giáp rất là gần nha quý anh chị khoảng hơn 300m thôi và từ vị trí này chúng ta đi khoảng 3 km là chúng ta phải về tới à, Gò Vấp sân bay Tân Sơn Nhất